Hello, hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong cái buổi livestream tối nay. Nếu anh chị em đang có mặt và hiện tại thì ờ, hãy comment vào phần ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu với cái chủ đề đó là xu hướng dòng tiền và nhà đầu tư cần phải làm gì trong chu kỳ tới Xin chào anh chị em và các bạn à, có lẽ là một số các bạn đã biết à, về Dũng nhưng có có lẽ rất nhiều các bạn chưa biết à, Dũng là ai thì à, cũng mong rằng là trong video này à, Dũng sẽ giúp cho các bạn được cái à, gì, à, những cái à, tư duy đúng cũng như là các chiến lược đúng để chúng ta đầu tư thế cái việc đầu tiên chúng ta sẽ nói về à, cái chia sẻ ngày hôm nay đó là làm thế nào để chúng ta biết cái dòng tiền đang tham gia vào đâu và chúng ta nên cần phải đưa ra những quyết định như thế nào để chúng ta có thể thì đã đưa được cái, cái tỷ lệ xác suất thành công cao nhất trong đầu tư chứng khoán ạ thế thì đầu tiên có lẽ là chúng ta sẽ quay trở lại một câu chuyện hôm nay Dũng có thể là nghe một cái bạn bạn hỏi rằng là uh, trước đây cách đây một vài hôm thì bạn đầu tư cái việc mà bạn đầu tư bạn bị thua lỗ thì chắc lại ai cũng biết rồi thế thì trong quá trình đầu tư thua lỗ như vậy và thậm chí là không không có thể cắt lót được và đến lúc mà cổ phiếu giảm rất là sâu rất là mất rất nhiều tiền tuy nhiên thì hôm nay bạn ấy hỏi Dũng là vậy bây giờ tại thời điểm này em có nên tiếp tục nộp tiền nộp tiền vào để thêm đầu đều đầu tư hay không tức là vừa rồi thì bị lỗ này lỗ xong vẫn không bán được cổ phiếu và để cho cổ phiếu hồi và sau này thì bây giờ lại có một câu hỏi là tiếp tục nộp thêm tiền vào để đầu tư hay không thì về cơ bản chúng ta hiểu đơn giản để chúng ta có thể nắm rõ được ở à, mọi cái khía cạnh trong cái quá trình đầu tư của của mình thì chúng ta cần phải hiểu rõ là chúng ta nên làm gì chẳng hạn như này chúng ta hiểu đơn giản một cách như này trước khi chúng ta nắm rõ được bên câu hỏi nếu chúng ta đang có một cái cậu dạ, trẻ mà học mẫu giáo à, con trai một đứa trẻ học mẫu giáo hoặc là một đứa trẻ học lớp 1 mà chúng ta bắt nó phải đi kinh doanh hoặc là bắt nó phải làm một cái công việc gì đó mang tính chất tầm chiến lược thì chúng ta nghĩ điều gì rằng diễn ra nếu chúng ta đơn giản là chúng ta gọi là kinh doanh điện kinh doanh mỹ phẩm hay là kinh doanh một lĩnh vực nào đó thì chúng ta điều gì ra hoặc là Dũng nói cao hơn đi ạ một cái đứa trẻ năm nay à, lớp cấp 2 cấp 3 đi ạ thì nếu bắt nó kinh doanh thì điều gì diễn ra có thể nó cũng sẽ biết biết một chút bán cái gì đúng không hoặc là có thể nó cũng gì ạ có thể chào hàng một cái điều gì đó tuy nhiên thì cái việc mà gì ạ để cho một cái doanh nghiệp để cho một cái cửa hàng phát triển mạnh hơn hoặc là trong một cái giai đoạn suy thoái của thị trường trong một cái giai đoạn mà chúng ta hiểu đơn giản đó là những cái vấn đề nó diễn ra với gì ạ với sản phẩm của chúng ta thì điều gì diễn ra có lẽ là cái để phản ứng cũng như là đưa đưa ra quyết định một là gì ạ bán hàng ở chúng ta bán hết để thu lại vốn hoặc là chúng ta nhưng dừng nhập lại hàng thì có thể là rất rất là gì ạ rất khó với nhà với những đứa trẻ như vậy vậy chúng ta đang câu chuyện đây chúng ta đang thấy có một cái cấp độ như này phần lớn chúng ta khi mà chúng ta mới đầu tư tham gia thị trường á kiến thức thì chúng ta không có đúng không kinh nghiệm thì cũng không có trải nghiệm thì cũng không mà chúng ta để đi nghe một ai đó mà chúng ta chả biết là họ có thật thì không ạ <clears throat> không biết là họ có thật hay không không biết họ nói đúng hay không hoặc là không biết rằng là họ có đáng tin tưởng hay không nhưng bởi vì chúng ta cũng đã nhìn thấy nhiều người nói là à, người này tin người này tốt hoặc là nghe một số các thông tin về họ nên chúng ta tham gia vào để chúng ta mua theo và kết quả cuối cùng là chúng ta gì ạ đều xảy ra một cái tình trạng là thua lỗ ở giai đoạn đầu thì về cơ bản thì ai cũng có thể chiến thắng bởi vì giai đoạn đầu rất đơn giản bởi vì xu hướng nó tăng thì ai chả thắng đứa trẻ nó mua nó cũng thắng và thậm chí là kể cả những người mà trí tuệ không có gì họ cũng thành chiến thắng nên chúng ta thấy là đưa đầu tư chứng khoán nó rất đơn giản tuy nhiên chúng ta sẽ thấy là để tham gia vào thị trường thì chúng ta cần phải có một là kỷ luật theo các bạn nhé trước khi chúng ta sẽ bắt đầu chương trình hôm nay để cho mọi người tham gia vào đông một chút thì chúng ta bắt đầu à, nếu bạn đang theo dõi ở đây nếu các bạn đang gì ạ à, có mặt ở đây thì cùng Dũng chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết để Dũng truyền lan tỏa cái cảm hứng uh, về giúp đỡ các nhà đầu tư cá nhân đặc biệt các nhà đầu tư mới tham gia thị trường có những cái cơ hội có những cái trải nghiệm có những chiến lược đúng để giúp cho họ nhìn nhận được cái phương pháp đầu tư mang tính chất rằng gì ạ có hiệu quả hay chúng ta gọi là nhân quả nhân quả ở đây theo các bạn là nhân quả gì ạ à, chúng ta sẽ thấy rằng là sẽ có một cái phương pháp đầu tư nhân quả kiểu gì đó nhưng giả hạn như là cầu cúng hay là mang tính chất rằng là liên quan đến gì ạ mê thí dị đoan thì đấy nó không phải mê con nhân quả mà nhân quả đây nó nó là mọi thứ nó đến từ đâu chẳng hạn tại sao chúng ta các bạn lại đang làm việc những cái công việc chúng ta đang làm chúng ta sẽ tư duy một chút trước khi chúng ta nắm rõ được bây giờ chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi thị trường thì cách đây chúng ta thấy là khoảng độ một tuần trở lại đây điều gì đang diễn ra nếu chúng ta quan sát thì cách đây trên một tuần thì phần lớn chúng ta đang có phản ứng là thị trường xấu đúng không thị trường xấu thị trường khó khăn và phần lớn chúng ta thấy rằng là hồi chúng ta bán ra ba anh chị em đã nghĩ rằng là nếu thị trường hồi chúng ta bán ra đúng không nếu anh chị em có suy nghĩ như vậy thì chúng ta có thể comment số 1 trong cách đây khoảng độ hơn một tuần khi mà thị trường giảm rất là mạnh đúng không giảm rất là mạnh và gần như là toàn bộ những cái gì ạ cảm xúc chúng ta thấy lúc đó cảm xúc lúc đó chúng ta sẽ thấy là cảm xúc gì đang diễn ra chúng ta cần nhận vậy nhận diện phải rõ ràng cái cảm xúc lúc đó là gì ạ một là gì ạ lo lắng hay là sợ hãi hoảng loạn căng cứng mệt mỏi còn nhiều gì nữa còn cảm xúc gì nữa chúng ta phải nhận diện ra những cái cảm xúc của chúng ta tại thời điểm đó và rất nhiều cái cảm xúc đó được diễn ra thậm chí là từ chối bỏ chối bỏ ở đây có nghĩa là gì ạ chúng ta không muốn quan tâm nó nữa và chúng ta sẽ gì ạ sẽ đứng ngoài tức là kệ nó có ai đã từng như vậy không ạ và với những cảm xúc như vậy trên thị trường như vậy thì điều gì diễn ra bởi vì khi mà chúng ta có cảm xúc như vậy chúng ta sẽ phải phản ứng một là chúng ta bán ra bán hết thì thôi ạ sau khi bán ra xong thì điều gì diễn ra cổ phiếu hồi chúng ta lại tiếp tục lại có một cái cảm giác là gì ạ trách móc oán hận đúng không trách móc oán hận cảm giác là gì ạ tội lỗi có không ạ khi mà các bạn chia sẻ các bạn này các bạn có nhớ cảm xúc của mình tại thời điểm đó không ạ tội lỗi vẫn xuất hiện vậy điều gì đang diễn ra với những cảm xúc như vậy và sau khi thị trường tiếp tục đi lên tiếp tục đi lên thì bây giờ bạn cảm giác thấy rằng là thực sự mình đang rất là tội lỗi đang rất là khó chịu đang mất gì à, phương hướng đang mất niềm tin vào chính mình vậy với những cảm xúc như vậy liệu bạn có thể đạt cái kết quả trong quá trình đầu tư chứng khoán được không nếu bạn đang ở một cái cấp độ mà gì ạ à, thờ ơ đổ lỗi phàn nàn kỳ vọng thiếu kỷ luật và để cho chúng ta thấy được rằng là nếu để đầu tư chứng khoán thành công thì về cơ bản chúng ta cần phải nhận diện ra những cảm xúc đó tại thời điểm đó tại thời điểm đó đấy là gì ạ một trong những, những lý do Dũng muốn gửi đến anh chị em đặc biệt là một cái chương trình đào tạo có thể sắp diễn ra trong thời gian tới đó là uh, khóa học cho nhiều đầu tư mới tức là cái khóa học này thì nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu rõ được chúng ta đang làm gì chúng ta đang phản ứng như nào chúng ta đang ở cấp 1 cấp 2 mẫu giáo hay chúng ta đang ở đại học và ra trường đặc biệt là chúng ta đang đi làm hay là chúng ta đang gì ạ trở thành những chuyên gia thực sự chúng ta cần phải biết chúng ta đang ở đâu trong cái lĩnh vực của chúng ta hoặc là chúng ta đang ở cấp độ năng lượng như nào bao nhiêu bạn muốn cái điều này có thể comment số 3 đúng không ạ và hôm nay Dũng muốn chia sẻ cho quý vị các bạn những cái điều tưởng chừng đơn giản như vậy nhưng thực tế nó đã gì ạ phá hủy rất nhiều con người nó phá hủy rất nhiều những nhà đầu tư và tất cả các mối quan hệ gia đình vợ chồng con cái cũng bị phá hủy nó ra nó xác định rất nhiều mối quan hệ khác cảm xúc lo lắng bệnh tật và nhiều các mối quan hệ khác nên chính vì vậy Dũng muốn là nhà đầu tư cũng như là là nhà đào tạo nhà truyền cảm hứng để giúp cho nhiều nhà đầu tư hiểu rõ được chính mình đưa ra quyết định tốt nhất trong đầu tư chứ không phải đi phím hàng các bạn nhá không có ai phím hàng thành công cả phần lớn tất cả những người mà được nghe phím hàng thì những ông phím hàng đợt vừa rồi cũng chết chứ không đừng nói rằng là những cái nhà gì ạ đầu tư chúng ta những cái người mà chúng ta gọi là phím hàng chúng ta họ cũng thua lỗ rất là nặng nên chính vì vậy không thể là trách móc được họ bởi vì tại cái khoảng khắc họ đưa ra quyết định họ thấy điều đó là đúng bao nhiêu bạn thấy rằng là khi mà chúng ta quan sát một việc gì đó khi mà chúng ta có cảm xúc một việc gì đó và chúng ta hành động một cái việc gì mà chúng ta quan sát chúng ta có cảm xúc và chúng ta hành động thì tại thời điểm đó nó là đúng với chúng ta tại thời điểm đó tư duy chúng ta là tư duy đúng chứ không phải là sai và với cái tư duy đúng như vậy thì chúng ta mới đưa ra quyết định đúng không ạ nếu anh em nhìn thấy điều này thì có thể comment số 6 được không ạ có comment số 6 để chúng ta hiểu rõ được cái gì ạ cái cảm xúc hiểu rõ được cái quyết định của chúng ta từ những cái mà chúng ta đã nhìn thấy từ cái cảm xúc chúng ta có và từ cái lúc mà chúng ta đưa ra quyết định và lúc đó đó là lúc chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình chứ không phải là tin tưởng vào ai khác bởi vì chúng ta tin tưởng chúng ta tin vào ai đó để đưa ra quyết định thành công thì chúng ta mới đầu tư thành công câu chuyện nó chỉ đơn giản như vậy ạ thế thì bây giờ chúng ta đang gì ạ Dũng biết rằng là rất nhiều anh chị em đang muốn hỏi Dũng rằng là mua cổ phiếu gì lúc này hoặc là em đang mua cổ phiếu gì tại thời điểm này có thành công hay không cái điều đó nó sẽ dẫn đến một cái tình trạng là gì ạ à? có thể ngày mai ngày kia cổ phiếu của bạn điều chỉnh nhưng tuy nhiên thì ạ à, sẽ có những cổ phiếu điều chỉnh các bạn sẽ không bán ra và để sau đó cổ phiếu chúng ta toàn bộ lợi nhuận chúng ta sẽ biến mất nhưng có những cổ phiếu mà chúng ta thấy là điều chỉnh sau đó gì ạ à, chúng ta bán ra và cổ phiếu chúng ta gì ạ à, lại tiếp tục tăng và khiến chúng ta thấy là tội lỗi khiến chúng ta cảm giác cảm giác như là mất mát khó chịu và đặc biệt là chúng ta giận hờn oán ghét chính bản thân mình vậy tất cả những cảm xúc đó là chúng ta chưa có trải nghiệm chúng ta chưa hiểu rõ về chính con người chúng ta để đầu tư thành công có hai cấp độ quan trọng nhất giúp chúng ta có thể trở thành những nhà đầu tư siêu hạng có thể trở thành những nhà đầu tư chúng ta gọi là thiên tài có thể trở thành những nhà đầu tư lão luyện và tất cả những cái gì ạ à? những nhà đầu tư có thể có lợi nhuận từ hàng vài chục phần trăm đến hàng vài trăm phần trăm kể cả thời điểm này vậy bao nhiêu bạn muốn cho chúng ta biết cái cách để chúng ta làm điều này có thể comment số 8 để chúng ta sẽ ứng dụng vào trong cái phiên nay hôm nay à, về mỗi một phiên thì mỗi một cái phiên mỗi cái buổi như này thì Dũng chỉ chia sẻ chúng ta một cái phần nhất định mong rằng anh chị em sẽ gì ạ hiểu đơn giản một phần thôi ạ một phần trong cả một cái gì ạ quá trình sứ mệnh hình thành quá trình mà Dũng muốn gì ạ gửi cho chúng ta những kiến thức nền tảng chứ không phải là uh, mong rằng là hôm nay chúng ta có tất cả ok theo các bạn kỷ luật có trước hay là chiến lược có trước ạ à? nếu các bạn đang làm cái điều gì đó nếu các bạn đầu tư chứng khoán để theo các bạn các bạn cần phải có kỷ luật trước hay là có chiến lược trước tại vì chúng ta sẽ có sự mâu thuẫn giữa kỷ luật và chiến lược cái nào có trước và cái nào có sau và thứ hai là kỷ luật là gì chúng ta cần phải nắm rõ kỷ luật tại sao chúng ta cần phải kỷ luật tại sao chúng ta cần phải gì ạ có chiến lược để chúng ta đầu tư và với kỷ luật cộng với chiến lược thì chúng ta trở thành những nhà đầu tư siêu hạng và Dũng muốn gửi đến anh chị em và tại thời điểm hôm nay thế thì rõ ràng nếu chúng ta hiểu rõ về hai cái điều này Dũng tin chắc là chúng ta sẽ có thể chiến thắng thị trường một cách đơn giản <clears throat> thế thì bây giờ chúng ta sẽ không thời điểm này thì không có nhiều thời gian để cãi nhau nhưng về cơ bản thì các anh chị em có thể hiểu đơn giản đó là gì ạ à, trong cái chương trình mà Dũng uh, có thể chia sẻ cho nhà đầu tư mới uh, mới bắt đầu những cái chương trình này là nó dành cho tất cả các nhà đầu tư kể cả nhà đầu tư lâu năm thậm chí là 10 năm 20 năm mà vẫn thua lỗ thì đấy nó cũng dành cho tất cả chúng ta chứ không phải là dành cho một riêng ai đó thậm chí nó dành cho cả nhà đầu tư bất động sản nếu không nắm rõ được cái con người bản thân chúng ta thế thì phần lớn chúng ta đang đang nói là chiến lược và kỷ luật nhưng thực tế nó lại ngược lại nếu chúng ta không kỷ luật thì chúng ta không bao giờ áp dụng cái chiến lược nên để chúng ta trở thành con người kỷ luật trước chúng ta phải trở thành con người kỷ luật trước thì chúng ta mới có thể trở có những chiến lược thành công được bởi vì nếu không có kỷ luật thì toàn bộ chiến lược chúng ta đưa ra sẽ không bao giờ thành công được nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm được con người kỷ luật có rất nhiều các cái gì ạ có rất nhiều cái định nghĩa về kỷ luật vậy kỷ luật chúng ta đưa vào trong đầu tư chứng khoán kỷ luật chúng ta cần phải đưa ra xác định kỷ luật là gì ạ kỷ luật đầu tiên trong cái kỷ luật với cái hệ thống phương pháp mà dũng chia sẻ đó là dũng chỉ kỷ luật khi mà thị trường đi xuống trong một chen đi xuống thì dũng đứng ngoài đấy là đứng ngoài vậy khi nào dũng mua vào trong một chen đi xuống thì ở đây chúng ta gọi là nếu trong trường hợp có bùng nổ theo đà thì Dũng bắt đầu mua đấy đấy là kỷ luật có bùng nổ theo đà thì mới mua thế vậy mua cổ phiếu nào thì xem trong những cổ phiếu mà cổ phiếu nào mà mình có gọi là cổ phiếu tốt nhất tốt nhất nhà đầu tiên chúng ta nói về chiến lược ạ tốt nhất thì chúng ta mua điều thứ hai là gì ạ vậy với chiến lược mua cổ phiếu tốt nhất thì chúng ta cần phải có chiến lược gì vậy có chiến lược như sau ạ một là chúng ta cần phải xác định đáy có thực sự là đáy hay không nếu đáy mà không thực sự là đáy thì rõ ràng là chúng ta mua dù chúng ta có kỷ luật đến bao nhiêu thì nó vẫn thất bại như thường đúng không ạ hello hello vậy kỷ luật nó đến gì ạ sau khi có kỷ luật thì chúng ta cần phải có chiến lược đúng chứ không phải là chúng ta không có chiến lược chúng ta vẫn thua lỗ như thường nên ở đây chúng ta hiểu đơn giản chúng ta cần phải chiến lược vậy chiến lược đầu tiên Dũng sẽ quay trở lại câu chuyện của những cái câu chuyện các bạn có thể thấy lại đây đây là chỉ số VN Index vậy chiến lược đầu tiên trong chiến lược này các bạn cần phải ôn lại cái phần này sau đó thì Dũng lại tiếp tục cho chúng ta một cái bài học mới trong phiên hôm nay được không ạ Hello bao các bạn hiểu rõ điều này các bạn cần phải nắm rõ được cái phần này cho dù học đi học lại thì chúng ta cần phải nắm rõ bởi vì chúng ta học đi học lại mà chúng ta không áp dụng được thì chúng ta sẽ trở thành một con người vị kỷ con người ở một cái tầm nhận thức rất là thấp và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến thất bại thất bại trong gì ạ à? thậm chí là thất bại trong hôn nhân thất bại trong gì ạ à? kinh doanh thất bại trong tất cả mọi lĩnh vực kể cả thất bại trong đầu tư nên ở đây nó là gì ạ? cái tính cách của chúng ta chứ không phải là riêng trong lĩnh đầu tư chứng khoán một việc bạn làm nó sẽ gì ạ nó sẽ cho chúng ta thấy rằng là tất cả những việc bạn làm giống tương tự như vậy chúng ta ôn lại nha các bạn nhớ nha ôn lại để các bạn nắm rõ được bao nhiêu bạn thấy rằng là m thì bạn comment số 1 còn không m thì comment số không ạ à. nào nên chúng ta nhìn thấy ở đây là sẽ có một số anh chị em thấy m một số anh chị em thấy không thể mở vậy nếu nó mở thì có thể gì ạ nó từ hai khía cạnh khía cạnh đầu tiên chúng ta nhìn về chiến lược đấy ạ chiến lược đầu tiên là chúng ta xem là hỏi xem là có bao nhiêu bạn thấy mở hay không như bạn đã hỏi nếu có mở hay không ạ thì nếu mọi người thấy mở thì rõ ràng là nó là gì ạ Là nguyên nhân trên cái hệ thống của Dũng là mở còn trong trường hợp họ không thấy mở thì rõ ràng là do máy của bạn nhưng thực tế chúng ta lại tiếp tục theo dõi thêm ở cái điều khác nữa bình thường là gì ạ à? đây là một cái nó truyền cho kênh internet nên vậy cái này nó mờ là đến từ đâu ạ à? nó đến từ gì ạ à? có thể một cái chúng ta gọi là một cái cạp sao để nó truyền cái năng lượng tín hiệu nó mở hay là không mở nhưng về năng lượng của cái cặp sao á cái cái cái tít hiệu sao thì chúng ta thấy là lâu lâu nó cũng không mở đúng không làm mãi không mở nên có lẽ là nó do nguyên nhân của chúng ta là chính đơn giản thế thôi ạ thì đấy chúng ta gọi là cái cách để chúng ta phân tích mọi cái sự việc có thể nó đúng nó sai nhưng chúng ta cần phải có cái cách để phân tích thế thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại vậy đầu tiên rõ ràng là chúng ta nhìn thấy đây là vùng tái tích lũy tái tích lũy là gì ạ tái tích lũy tái tích lũy là quá trình sau khi đi lên thị trường bắt đầu phân phối phân phối ở một cái lượng nhà đầu tư để rũ có thể rũ các nhà đầu tư nhỏ lẻ rũ các nhà đầu cổ phiếu mà đã được gì ạ à, đã được tăng trong một giai đoạn dài như này và sau đó họ rũ họ chuyển sang cổ phiếu khác họ hay hoặc là họ tiếp tục tích lũy lại thêm cổ phiếu đó và đây chúng ta gọi là tái tích lũy ở vùng tái tích lũy này thì cổ phiếu cực kỳ gì ạ à, cực tức cổ phiếu ở vùng này nó là cổ phiếu có vùng cực kỳ nó hỗ trợ cứng chúng ta gọi là vùng hỗ trợ cứng vậy khi mà cổ phiếu quay trở lại vùng hỗ trợ cứng với những tín hiệu rất là rõ nét khối lượng lớn test cung không bán ra xác nhận phiên thứ nhất với khối lượng lớn phiên thứ hai thứ ba thứ tư đặc biệt là phiên thứ năm có sự rũ bỏ và sau khi rũ bỏ xảy ra thì chúng ta thấy là một cái gì ạ động thái rũ tiếp chúng ta gọi là đây là dòng tiền của các tổ chức tham gia vào và với việc bùng nổ theo đà như này nó đã gì ạ à, cho chúng ta biết rằng là cái vùng kháng hỗ trợ này là vùng hỗ trợ rất là cứng thứ hai là dòng tiền không thể phá vỡ được cái xu hướng tăng ngắn hạn với cổ phiếu tăng ngắn hạn với thị trường chung xu hướng tăng ngắn hạn với thị trường chung vậy nếu thị trường tăng ngắn hạn với thị trường chung thì chúng ta bắt đầu cần phải có thêm một vài các tư duy khác để chúng ta đầu tư đầu tiên chúng ta sẽ nhìn vào một cái tư duy lớn để chúng ta có thể quay trở lại cái việc này thì bao nhiêu các bạn thấy rằng là nếu phiên bùng nổ theo đà bằng với phiên xác nhận như này nó sẽ an toàn hơn so với phiên chúng ta hồi phục đây là những phiên hồi phục phiên hồi phục rất là lớn các bạn có thể comment số 10 đúng không ạ tức là đây là phiên bùng nổ theo đà bao nhiêu bạn thấy nó an toàn hơn nhỉ các bạn các bạn cứ đưa ra gì ạ cái những trải nghiệm mà nếu anh chị em thấy là an toàn thì comment số 10 còn các bạn thấy là không an toàn bằng những cái phiên như này thì các bạn comment số 9 không ạ để Dũng sẽ giải thích cho các bạn Dũng sẽ giải thích cho các bạn ngay tức khác ạ các bạn cứ comment đi ạ comment các bạn comment nào thì Dũng giải thích kỹ cho các bạn cái đầu tiên trong cái đầu tiên có phải những cái quá trình hồi phục đây chúng ta cũng không biết hồi phục tại vì nó đang kênh đi xuống nhớ là đang trong kênh đi xuống nó gãy SMA 200 SMA 150 SMA 50 và đặc biệt là SMA 20 xuống ngắn hạn xuống trung hạn xuống ngưỡi dài hạn nó đều đi xuống vậy chẳng có cơ hội nào đó để chúng ta mua cổ phiếu bởi vì không có xu hướng nào được xác nhận trong một chu kỳ dài ở đây ạ nếu chúng ta sử dụng các đường trung bình động để mua thì nhiều lúc chúng ta sẽ có gì ạ à? có những cái tín hiệu sai và dẫn đến chúng ta đưa ra kết quả theo cảm tính đấy là chúng ta không đo lường cái cảm xúc của chúng ta thế thì về cơ bản chúng ta cần phải xem những cái vùng hỗ trợ mạnh nhất vậy ở đây chúng ta nhìn là đây là một vùng hỗ trợ mạnh nhất à hỗ trợ mạnh chúng ta gọi là hỗ trợ mạnh ví dụ như vậy có phải phần lớn nhà đầu tư phân tích ở phía nào đó thì chúng ta thấy đây gọi là vùng hỗ trợ mạnh đúng không ạ nếu bao nhiêu anh chị em thấy rằng là phần lớn ở ngoài kia họ sẽ coi cái vùng này là hỗ, hỗ trợ mạnh có thể comment số 4 được không ạ phần lớn họ sẽ coi cái vùng này là vùng hỗ trợ rất là mạnh nên chính vì vậy cổ phiếu sau khi gặp cái vùng hỗ trợ mạnh nó gì ạ sẽ tiếp tục kéo xuống và thất bại nếu chúng ta nhìn về góc độ trong VSA thì chúng ta có thể hiểu đơn giản đây là một xu hướng tạo đỉnh của phần lớn các cổ phiếu lớn vốn hóa lớn phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn đã tạo đỉnh ở trên cái vùng này nên việc mà cổ phiếu về những cái vùng này thì đây nó đã đang một trong gì ạ kênh đi xuống rồi với những cổ phiếu vốn hóa lớn còn điều thứ hai là dù là thị trường bắt đầu có hồi phục như này thì chủ yếu là những cổ phiếu mang tính đầu cơ penny và những câu cổ phiếu mang tính chất lượng chúng ta không đầu cơ không phải là chất lượng thấp mà nó mang tính chất là nó mang tính chất là mùa vụ cao hơn nên chính vì vậy khi nó mang cái tính mùa vụ cao hơn thì cái việc mà nó đã phân phối thì cái việc cái vùng hỗ trợ này bị phá vỡ rất là nhanh và khi nó phá vỡ nhanh thì nó thể tiếp tục đi xuống và chúng ta cũng không biết là khi nào kết thúc quá trình kết thúc chỉ khi nó gặp một cái vùng hỗ trợ cứng chúng ta gọi là hỗ trợ có quá trình tái tích lũy kỹ hơn thế thì bây giờ chúng ta hiểu đơn giản đến cái vùng này chúng ta gọi là cái vùng tái tích lũy tốt hơn so với những cái vùng này là tái tích lũy của những cổ phiếu đầu cơ và cổ phiếu gì ạ à? blue chip phân phối blue chip thì phân phối đầu cơ thì đang tái tích lũy để đi lên nên cái việc phá vỡ nó sẽ diễn ra còn đoạn này là đoạn hỗ trợ của dòng gì ạ à? những cổ phiếu blue chip những cổ phiếu vốn hóa lớn nên việc để phá vỡ những vùng này là độ gì ạ phá khả năng phá vỡ rất là thấp vậy bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi phiên thứ nhất phiên thứ hai thứ ba thứ tư rũ bỏ kiểm tra chúng ta gọi là test cung kiểm tra và xác nhận chúng ta gọi là bùng nổ theo đà ở đây có hai dạng chúng ta cần phải nắm rõ được với những dạng mà chúng ta gọi là mua mua trước chúng ta gọi là mua trước ở đây thì đây nó dành cho những người chúng ta là tiến sĩ hoặc là cao học giống như là những người người mà có cái trình độ rất là cao rồi họ cần phải hiểu rõ rằng là quá trình này một số cổ phiếu sẽ khó có thể giảm sâu bởi vì họ rất họ rất dễ họ họ rất là kỹ họ biết rất là kỹ cái điều này bao nhiêu bạn đã hiểu điều này nếu Dũng chỉ nói qua thôi tại vì không có nhiều thời gian để nói hết cái điều này bao nhiêu bạn đã hiểu, có hiểu cái điều này không ạ nếu bạn đã hiểu điều này thì có để comment cho Dũng số 6 được không ạ đây là những cái cổ phiếu mang tính chất là siêu cổ phiếu là cổ phiếu mạnh hơn thị trường nó sẽ xuất hiện tạo đáy trước khi mà thị trường tạo đáy tạo đáy trước khi thị trường tạo đáy vậy phiên bùng nổ theo đà này thì sẽ có rất nhiều các cổ phiếu tạo ra những cái phiên xác nhận một bạn vừa rồi có hỏi một câu hỏi rất là thú vị trước khi cái câu hỏi này được đưa ra rất là tuyệt vời ạ đưa ra thì bây giờ chúng ta quay trở lại cái câu chuyện như này để chúng ta nắm rõ ôn lại được không ạ à? Dũng muốn cho chúng ta tư duy chứ không muốn cho chúng ta cái góc nhìn mang tính chất là thiển cận đầu tiên trong một chu kỳ lớn trong một chu kỳ lớn thì chúng ta có phải thấy rằng là chu kỳ lớn là thấy là ngân hàng bắt đầu tăng đúng không ạ ngân hàng là cổ phiếu vốn hóa lớn bắt đầu tăng rất là mạnh có thể trước đó một vài các cổ phiếu dòng thép đã tăng rồi nhưng nếu trong trường hợp mà chúng ta gọi là cổ phiếu dòng gì ạ à, có cái sự tác động đến thị trường đó là cổ phiếu dòng ngân hàng sau khi ngân hàng tăng thì nó có sự kéo lên của rất nhiều các nhóm cổ phiếu khác nhau nhưng tuy nhiên thì chúng ta thấy là có những nhóm cổ phiếu như là cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu bất động sản cổ phiếu thép và nhiều cổ phiếu khác cũng đi theo và trong quá trình đi theo như vậy thì bắt đầu dòng tiền bắt đầu có sự phân hóa có thể giai đoạn đầu thì các cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng và một vài nhóm các cổ phiếu bắt đầu tái tích lũy như chúng ta thấy là cổ phiếu của bất động sản một vài các cổ phiếu của chứng khoán tuy nhiên thì sau quá trình tái tích lũy xong thì ngân hàng lại tiếp tục à thì bắt đầu ngân hàng có thể tiếp tục điều chỉnh hoặc là đi lên mang tính chất là chậm chạp dành cơ hội cho nhóm cổ phiếu khác tăng theo từ ở đây chúng ta thấy là việc mà bùng nổ theo đà ở trong một trạng thái nhất định chúng ta gọi là cái sự lân phiên luân phiên tuy nhiên ở đây chúng ta hiểu ở giai đoạn cuối của một chu kỳ thì những cổ phiếu penny là những cổ phiếu tăng mạnh nhất nên chính vì vậy chúng ta cần phải hiểu nếu những cổ phiếu penny tăng mạnh nhất thì với một chu kỳ lớn này chu kỳ lớn như này thì việc các cổ phiếu penny nó có rất nhiều thời gian để phân phối còn nếu một chu kỳ nhỏ này thì các cổ phiếu penny chỉ là gì ạ nó mang tính chất là ngắn hạn thôi ạ tức là nó sẽ rất là nhanh một vài bạn sẽ thấy rằng là đây chúng sẽ phân tích cho một câu hỏi như này để các bạn nói rằng chiến lược và chúng ta sẽ hiểu là câu hỏi chúng ta sẽ thấy rằng đây một bạn Dũng không nói mang tính chất là Dũng nói với khách quan đúng không ạ đây một bạn có hỏi đấy ạ theo kinh nghiệm lâu năm thì xu hướng phục hồi ngắn hạn này thường kéo dài bao lâu ok ạ các yếu tố nào thường sẽ ảnh hưởng đến xu hướng tăng này ok thế thì về cơ bản đây là chúng ta cần này thực tế trong cái xu hướng ngắn hạn này nó phụ thuộc vào các nhóm cổ phiếu các nhóm cổ phiếu thay nhau chạy các bạn nhớ các vòng nhóm cổ phiếu thay nhau chạy khi cổ phiếu thay nhau chạy diễn ra thông thường thông thường nha các bạn nhớ là thông thường nó sẽ có khoảng thời gian khoảng thời gian tương đương với một cái gì ạ quá trình tích lũy ở đây tương đương khoảng thôi ạ còn không chắc chắn khoảng ở đây và chính vì vậy cái việc mà cổ phiếu sau khi bùng nổ theo đà thì chúng ta thấy là bắt đầu có những cổ phiếu thay nhau chạy khác nhau PVD đúng không ạ thực tế ra PVD nếu anh chị em nào mua thì có thể thấy rằng là một vài trường hợp chúng ta có thể mua ở đây rồi khi thậm chí là chưa có bùng nổ theo đà nhưng về cơ bản thì thị trường đang có phiên bùng nổ theo đà ở đây thì chúng ta đã có một cái phiên mua ở đây đó là phiên mua có độ an toàn cao và tỷ lệ thành quân cao nhất khi mà thị trường đã xác nhận một cái phiên bùng nổ theo đà đi lên tuy nhiên hôm nay thị trường lại tiếp tục đi chỉnh thì chúng ta lại thấy rằng là một vài cổ phiếu khác lại tiếp tục tạo ra một cái phiên bùng nổ theo đà và chúng ta cũng thấy rằng là nếu cổ phiếu này tạo ra phiên bùng nổ theo đà chúng ta có thể mua được không ạ à? về cơ bản chúng ta lại tiếp tục mua cổ phiếu bùng nổ theo đà cổ phiếu này ngày mai chúng ta lại thấy rằng là nhiều khả năng cái cổ phiếu này có khả năng bùng nổ theo đà không ạ à? hoặc là chúng ta lại tiếp tục theo dõi thêm nếu cái cổ phiếu S2 thì sao ạ à? cổ phiếu S2 là cổ phiếu sau khi đi lên và cái việc xác nhận để tạo ra phiên bùng nổ theo đà cổ phiếu AI không có đúng không ạ phần lớn cổ phiếu AI không có xác nhận bùng nổ theo đà để tạo ra một chen lớn mà nó bị bị đeo bám quá mạnh bị rũ bỏ thậm chí là rũ sâu hơn sâu hơn ngang ngang đấy ạ cái đáy tiếp theo và khi nó rũ sâu hơn cái đáy tiếp theo thì cái việc mà gì ạ ngày mai cổ phiếu này xác nhận khối lượng lớn chúng ta có mua được không ạ đây chúng ta gọi là nếu cổ phiếu này ngày mai nó tăng mạnh thì đây cũng là cơ hội để chúng ta gọi là lướt sóng ngắn hạn thường thì chúng ta cần phải hiểu rõ đó là khi mà cổ phiếu tạo ra đáy đây chúng ta gọi là xuống tạo ra đáy thì thường nó sẽ tạo tạo ra và nó sẽ có một quá trình tái tích lũy ở đây nó sẽ có quá trình tái tích lũy ở đây nếu quá trình tái tích lũy này mà nó đầu tiên nó tạo ra quá trình phân phối nhưng sau quá trình này tái tích lũy mà cổ phiếu tiếp tục đi lên thì nó tiếp tục đi lên còn trong trường hợp mà nó tiếp tục phân phối tiếp tục phân phối thì nó sẽ có thể xảy ra trường hợp như này đây chúng ta gọi là xảy ra trường hợp như này tiếp tục phân phối và có thể sau này kết thúc nên cái việc mà để chúng ta dự đoán ngay và khi nào kết thúc thì các bạn có thể theo dõi kênh của DVD để chúng ta sẽ gì ạ nói về phần đó nó dễ hơn được không ạ bởi vì nếu bây giờ thị trường chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu luân phiên nhau chạy luân phiên nhau chạy dựa vào những cái đặc điểm bùng nổ theo đà khác nhau chúng ta giả sử chúng ta có PVS đây là cổ phiếu PVS vậy PVS thì về cơ bản nó đã có những phiên xác nhận bùng nổ đã rất là sớm rồi việc cái PVS đi trước rất nhiều cổ phiếu khác thì việc và gì ạ à, quá trình điều chỉnh thị trường điều chỉnh cổ phiếu này cũng có thể điều điều điều chỉnh theo gì ạ à, cái việc mà cần tích lũy thêm cổ phiếu sau đó thì cổ phiếu này có thể tiếp tục đi lên để hoàn thành gì ạ à, cái mẫu hình hai đáy hoặc là à, mô hình mô hình chúng ta gọi là có thể mô hình tách tay cầm hoặc là mô hình biên độ thu hẹp cái này Dũng chưa biết Dũng chỉ biết rằng là đây nó đang tạo ra một vùng đáy rất là an toàn tại vì những cái đáy sau này đang là thấp hơn và chúng ta nhìn thấy là những quá trình rũ công rũ không có sự bán ra vậy ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các cổ phiếu khác nhau cũng đã có một cái phiên xác nhận đấy chúng ta mua ở đây và nó tiếp tục tiếp tục tích lũy trước khi đi xa hơn cái này là Dũng vẽ trước rồi và hiện tại nó đang có thể đang đi đúng hướng chúng ta cũng sẽ thấy những cái cổ phiếu như là Techcombank cũng đang gì ạ trong quá trình tái tích lũy nhưng việc mà nó xác nhận khối lượng không đủ lớn nên nó cần phải nhiều thời gian hơn chúng ta cũng có thể thấy những cổ phiếu khác như là HSG cũng đang trong quá trình bứt phá rũ bỏ tái tích lũy và cũng có thể vào một ngày mai đó cổ phiếu này tiếp tục đi lên vậy cái điều gì để chúng ta biết rằng là thị trường nó có thể tăng hay giảm ở lúc này sau khi quá trình đi lên có thể một vài hôm nữa thị trường bắt đầu tiếp tục tiếp tục đến một khoảng thời điểm nào đó đâu đây đó thì bắt đầu nó có sự dao động mạnh HSG dao động mạnh SSI PVS và phần lớn các cổ phiếu cũng dao động rất mạnh chẳng hạn PV Bank cũng sẽ dao động rất mạnh ở trên cái vùng đâu đó và sau đó thì đó chính là quá trình phân phối và thị trường bắt đầu điều chỉnh và những khái niệm này Dũng sẽ phân tích vào giai đoạn và thị trường có những tín hiệu như vậy để các bạn nhìn rõ hơn ạ à. đúng không ạ tức là chúng ta sẽ nhìn rõ ở những giai đoạn đó để chúng ta nhìn rõ hơn và thời điểm này thì chúng ta đưa ra những cái quyết định đưa ra những gì ạ những cái góc nhìn khi mà thị trường tạo đỉnh thì về cơ bản nó sẽ rất là nó sẽ rất là mâu thuẫn bởi vì rõ ràng là thị trường bắt đầu bùng nổ theo đà trong một hai phiên và quá trình quá trình gì ạ điều chỉnh nó cần phải gì ạ thời gian tại vì sau những cái phiên bùng nổ như này thì đã có một dòng tiền lớn tham gia vào dòng tiền lớn tham gia vào bắt đáy đây thì việc mà khi nó lên đến gì ạ trên cái vùng phía trên này có thể chúng ta thấy là cổ phiếu sẽ gì ạ cần thời gian cần rất nhiều thời gian để phân phối nếu quá trình phân phối mà nó lại gì ạ tiếp tục tái tích lũy thì đây có thể tạo ra một cái gì ạ xu mới và sẽ có những cái cổ phiếu đây chúng ta nhìn ạ tiếp tục đi lên tiếp tục đi lên và thậm chí vượt qua cái đỉnh này nhưng về cơ bản chúng ta sẽ không mua cổ phiếu chúng ta yêu thích và chúng ta hãy lựa chọn những nhóm cổ phiếu đã bùng nổ theo đà rồi sẽ không mua nữa những cổ phiếu như này rồi chúng ta không mua nữa cổ phiếu này chỉ mua khi các bạn thấy cái việc test vùng này làm sao ạ nếu bùng nổ theo đà này mà chúng ta thấy là cái vùng kháng cự phía trên lớn nó cần phải test lại đôi chút thì rõ ràng chúng ta sẽ gì ạ kiểm tra test khối lượng nhỏ trước khi chúng ta mua ở đây bao nhiêu bạn đã hiểu điều này có thể comment cho Dũng được không ạ comment số 1 nếu chúng ta có mua phiên này thì chúng ta sẽ gì ạ không mua thêm khi cổ phiếu vượt thoát ra ở đây đây không phải là vượt đỉnh chúng ta sẽ không mua vượt đỉnh ở đây đây là điểm mua duy nhất của cổ phiếu này còn những cổ phiếu mua khác cổ phiếu mua khác thời điểm này không có giá trị trong phương pháp của DVD không có giá trị trong phương pháp của DVD mà chúng ta phải mua khi xuất hiện bùng nổ theo đà khi xuất hiện bùng nổ theo đà chúng ta mua và sau khi phiên bùng nổ theo đà xuất hiện thì sẽ có nhiều cổ phiếu khác cũng thay nhau bùng nổ chúng ta mua được không ạ à? hôm nay chúng ta STB anh chị em mua được không ai đã mua được STB trong hôm nay ai đã mua được STB hôm nay có thể comment số 2 đúng không ạ Vậy cổ phiếu này vì thị trường đã bùng nổ theo đà đã là một cái kênh đi lên trong ngắn hạn thì cái việc cổ phiếu này nó cũng rất là an toàn nên chúng ta cũng có thể mua bùng nổ theo đà ở phiên này và ngày mai nếu mà SSI nó lại tiếp tục tạo ra bùng nổ theo đà thì chúng ta có mua được SSI không ạ à? nếu SSI mà không có bùng nổ theo đà chúng ta sẽ không mua nếu chúng ta lại thấy rằng là không những SSI mà có một vài cổ phiếu khác như là HCM nếu nó bùng nổ theo đà thì chúng ta mua không ạ à? chúng ta vẫn có thể mua cổ phiếu HCM và chúng ta có thể mua thêm những cổ phiếu khác và chúng ta thấy rằng có bùng nổ theo đà một vài các cổ phiếu chúng ta cần phải lẩn tránh đó những cổ phiếu nhưng mà bạn có hỏi là cổ phiếu FLC sẽ có những cái mà chúng ta hiểu đơn giản không biết bạn hỏi đùa hay hỏi thật nhưng nếu chúng ta chơi với người thành công thì chúng ta sẽ thành công chúng ta chơi với người lừa đảo chúng ta sẽ trở thành người lừa đảo chúng ta chơi với người tiêu cực chúng ta sẽ trở thành người tiêu cực chúng ta thích mua penny thì chúng ta sẽ chơi với penny chúng ta mua thích chơi những cổ phiếu gì ạ à? chất lượng chúng ta gì ạ à? sẽ khoái chơi mua chất lượng chúng ta sẽ khoái chơi chất lượng nên tính cách của chúng ta nó phụ thuộc rất lớn vào những hành vi chúng ta nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta mua một cổ phiếu mà gì ạ nó bị gãy toàn bộ các đường trung bình 100 ngày à trung bình gì ạ năm đây nếu chúng ta nhìn về năm nó bị gãy ạ đây năm nó gãy chưa gãy chỉ bị gãy nhưng thực tế như này là hết cách chữa rồi thế thì ở đây chúng ta sẽ hiểu nếu bây giờ chúng ta quan sát là một vài các cổ phiếu bùng nổ theo đà vậy nó có đi lên được xa không chẳng hạn một hỏi bạn hỏi là ri chẳng đấy thì chúng ta cũng cần phải phân tích xem là ri nó đang ở đâu và nó đã có những cái đặc điểm gì để chúng ta có quyết định mua hay là bán nó đúng không ạ các bạn nó nó có những cái gì ạ chứ không phải là chúng ta cứ mua vậy chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện một vài cổ phiếu để các bạn quay trở lại nha các bạn coi trở lại tại vì dũng phân tích như này là phân tích tổng thể chúng ta sẽ quay trở ri đi ạ ri nếu cổ phiếu ri này thị trường hôm nay tăng mạnh ri tăng thì theo anh chị em chúng ta mua cổ phiếu là an toàn đúng không ạ nào rõ ràng thị trường tăng nó lại tăng vượt đỉnh ạ có an toàn không ạ nên ở trong góc độ nào đó thì một cổ phiếu mà nó biến động lớn như này thì chúng ta sẽ không mua dù là gì ạ nó đã vượt đỉnh qua các đỉnh tại vì mua phiên này thì không biết sau khi điều chỉnh nó có an toàn hay không đơn giản thế thôi ạ cơ bản tốt vượt đỉnh rất là hay nhưng chúng ta không hiểu chiến lược ở bên trong nó cơ bản tốt vượt đỉnh đó là một cái khái niệm nghe rất là gì ạ theo các bạn cơ bản tốt vượt đỉnh thì sao nghe khoái không mua không nghe cơ bản tốt vượt đỉnh mua không nắm giữ lâu dài không ạ nghe mà chỉ cần nghe thôi ạ bạn nghe thấy cái gì cảm xúc bạn ra sao và bạn sẽ hành động như nào cơ bản tốt cơ bản tốt lại vượt đỉnh vượt đỉnh thì chúng ta hiểu nó là phân kỹ thuật hay là cơ bản vượt đỉnh nó mang tính chất là gì ạ kỹ thuật cơ bản tốt nó mang tính cơ bản thế thì cơ bản tốt vượt đỉnh sau đi chúng ta mua thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta thì không hiểu là thế nào là vượt đỉnh không hiểu thế nào là phân phối thế nào là tích lũy và đặc biệt là chúng ta không hiểu rằng là tại sao có những cổ phiếu vượt đỉnh nó lại tăng rất mạnh tại sao có những cổ phiếu vượt đỉnh sau khi T4 về chúng ta thấy là khả năng thành công sẽ không cao Nha, khả năng thành công sẽ không cao nên rõ ràng là chúng ta phải vì chúng ta thấy là cái nhận thức nhận thức chúng ta ở cấp độ đó sau đó chúng ta sẽ mua vào chúng ta quyết định và dẫn đến nó không có kết quả như ý muốn vì nó không có kết quả như ý muốn thì chúng ta bảo là cơ bản và phân tích kỹ thuật cũng đều sai hết đúng không ạ hôm nay không có thời gian để phân tích hết cái điều này nhưng sẽ có một buổi phân tích BSR tại vì ờ, cũng không có nhiều thời gian nữa anh chị em cũng thông cảm chúng ta cũng có một cái cổ phiếu BSR BSR cái cổ phiếu này sau khi rút bỏ lần thứ nhất lần thứ hai không ra khối lượng thì đây là điểm mua có độ an toàn cao với cổ phiếu này cổ phiếu này nhiều khả năng chúng ta vậy theo các bạn có nên mua cổ phiếu này hay không anh chị em ạ à, có nên mua cổ phiếu này vào thời điểm này hay không nếu trong trường hợp ngày mai tăng mạnh có nên mua hay không nên chúng ta bắt đầu lại cần phải tư duy một về xu hướng có thể là xu hướng đang tăng ngắn hạn nếu trong trường hợp cổ phiếu có tăng thì bây giờ ngày mai tăng bây hiện tại 24 ngày mai tăng nó sẽ lên đến vùng cản này rất là lớn vậy nếu nó đạt vùng cản này thì nó có khoảng một khoảng thời gian tương ứng với khoảng 2 tuần tương với khoảng 2 hoặc là 3 tuần để tích lũy nếu quá trình này gọi là tích lũy thì nó sẽ tiếp tục tăng và những anh chị em nào hiểu phương pháp của Dũng thì có thể mua rất là nhiều ở đây mua rất là nhiều ở vùng này và chúng ta sẽ kiếm được khoản tiền rất là lớn nhưng nếu trong trường hợp nó biến động lớn ở đây và chúng ta lại mua vào thì chúng ta có thể trả giá cho cái việc rơi xuống tự do nên giá dầu có thể tăng mọi thứ có thể tăng nhưng cổ phiếu này thì về cơ bản cũng không biết có nên mua hay không vào chính là điểm này cơ bản có thể nó đang có được hỗ trợ về giá dầu nhưng về kỹ thuật nó cũng đang trong xuống đi lên nhưng để cho chúng ta biết rằng là cái xu hướng này có tiếp tục lên nữa hay không chúng ta cần thêm thời gian lại tiếp tục phân tích một vài cổ phiếu khác đây là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu DG thì ở đây chúng ta thấy là góc nhìn về niềm tin Dũng không muốn nói cổ phiếu này đúng hay sai đúng hay sai vậy cổ phiếu này tiếp tục kéo lên kéo lên khối lượng kéo lên so cái vùng này là thấp hay cao phía bên này là một cái vai chúng ta gọi là đây là một cái vai vậy để nó hình thành một cái vai bên gì ạ à? bên phải nó cần phải tạo ra một khối lượng rất là lớn để vượt qua cái vai này trước khi tái tích lũy vậy trước khi tái tích lũy nó cần phải vượt qua với khối lượng lớn và sau đó có tích lũy thì lúc này các bạn mua cái xác suất tỷ lệ thành công cao hơn còn về cổ phiếu này khi mà cổ phiếu đã chạy nước rút ở đây Dũng sẽ nói các bạn là cổ phiếu chạy nước rút một chu kỳ cổ phiếu đây là một chu kỳ cổ phiếu đây là một chu kỳ cổ phiếu một chu kỳ nó gồm 4 giai đoạn chu kỳ cổ phiếu đây là cổ phiếu Vinamilk trước đây khi người ta mua đi Vinamilk người ta cũng mong muốn là mua là thắng mua là thắng và họ cứ đợi mua là thắng trong một trend đi lên cho một chu kỳ đi lên nhưng khi mà chu kỳ kết thúc cổ phiếu này bắt đầu bước sang một chu kỳ suy thoái mua là lỗ mua là lỗ thỉnh thoảng nó có những cái sóng hồi nó khiến cho nhiều nhà đầu tư vẫn tưởng là cơ hội vẫn còn rất nhiều với những cái cổ phiếu này và dẫn đến chúng ta gì ạ sẽ dẫn đến là không có kết quả thế thì về cơ cái góc nhìn ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu DG nó cũng giống như cái cổ phiếu kia đấy ạ bây giờ đang ở chu kỳ đi xuống mà chu kỳ đi xuống nó giống chu kỳ chu kỳ kinh tế đi xuống mà chúng ta lại đi đầu tư kinh doanh à? các bạn có hiểu không ạ tức là chúng ta hiểu đơn giản này nên mà nãy mới nói rằng gì ạ cấp 1 ấy, cấp 1 cấp 2 cấp 3 ấy, lại gì ạ à? tức là những bạn học sinh cấp 1 cấp 2 cấp 3 đi làm gì đi kinh doanh đi kinh doanh ạ sau đó thì được ai đó hứa rằng là kinh doanh cái mảng này tốt lắm kinh doanh mảng kia tốt lắm không hiểu về gì ạ kinh tế nó đang suy thoái kinh tế nó đang lạm phát cao mà tiếp tục mở rộng sản xuất kinh doanh tức là tiếp tục bơm tiền vào để mua cổ phiếu DG mà mong rằng là gì ạ mong rằng là sẽ có kết quả trong tương lai thế thế chúng ta nhận thức kiểu dạng như vậy thôi nên hôm vừa rồi Dũng có làm một video như vậy thì cũng có rất nhiều các trái chiều nhau nhưng về cơ bản Dũng sẽ có một cái buổi phân tích kỹ về các nhận thức về cái góc độ tức là cái, tư sự nhận thức ấy. tại vì nếu mà bây giờ cãi nhau chẳng hạn như thế thì bây giờ mua, mang cái cây bút này này mà ra thì ai cũng bên biết là cây bút chỉ thế bây giờ để cho một con cún nó cắn thì nó bảo là gì ạ nó bảo nó là đây là cục đó là trò chơi vậy cái bút chì này thực tế nó gì ạ nó không nó do cái gì ạ chúng ta gán nghĩa cho nó thôi gán nghĩa cho nó thôi nên cái việc mà gì ạ cái quá trình đi xuống cái này thì người ta gán nghĩa cho là rẻ nhưng với mình thì gán nghĩa cho cái việc mà quá trình đi xuống này này là hết chu kỳ mà hết chu kỳ này thì phần lớn là nó kéo dài một vài năm năm sáu năm mà thậm chí là rất lâu nó không lên được rất lâu nó mới lên được đỉnh nên có thể thậm chí là một vài cổ phiếu biến mất trên thị trường rất nhiều cổ phiếu biến mất trên thị trường nên ở đây chúng ta thấy là sẽ có rất nhiều cãi nhau cãi nhau về có và chúng có trước hay con gà có trước nhưng thực ra đây không phải như vậy đây là cãi nhau theo kiểu như là mang tính chất rằng là cây bút và gì ạ cây bút và con chó thì bảo là trò chơi mình là cây bút nhưng mình là gì ạ mình là con người đang gì ạ đang sử dụng cây bút thế thì mình đang đầu tư chứng khoán thì mình phải sử dụng đầu tư chứng khoán để kiếm tiền đúng không kiếm được tiền cho mình còn mấy đầu tư dài hạn mà không kiếm được tiền vài năm nữa một hai năm nữa mình lại quay trở lại mình gì ạ à? lấy mình quay trở lại mình rút tiền ra thì không biết tiền của mình nó đi đâu mất nên chúng ta cần phải biết nhận rõ xem là chúng ta đầu tư như nào thế thì bây giờ thời gian thì nó cũng không còn nhiều nữa tại vì Dũng đang có một cái chương trình gặp gỡ một số bạn ở trong cái nhóm của Dũng đang quản lý thì anh chị em đang, đang có mặt thì chuẩn bị vào thì uh, về cơ bản cũng sẽ tổng kết ở cái thị trường như này để các anh chị em có thể nắm rõ được điều đầu tiên đó là gì ạ chúng ta đã có phiên bùng nổ theo đà đã có phiên bùng nổ theo đà thì nó xác suất thành công của bùng nổ theo đà trong một xu ngắn hạn nó lên đến 80 phần trăm nó không để 100 phần trăm được các bạn nhá nó lên đến 80 phần trăm nó sẽ có những giai đoạn thất bại có giai đoạn thất bại từ những phiên bùng nổ theo đà chứ không phải phiên bùng nổ theo đà nào cũng thành công cái điều thứ hai đó là gì ạ sau phiên bùng nổ theo đà của thị trường thì thị trường nó lại tiếp tục thay phiên nhau các bạn nhá thay phiên nhau với những cổ phiếu khác nhau bùng nổ theo đà có thể trong tuần này và đầu tuần sau trong tuần này và đầu tuần sau một hai phiên gì đó thì những cái cổ phiếu bùng nổ theo đà lại tiếp tục nổ tiếp tục tăng và đây là cơ hội cuối cùng các bạn nhỉ đây là cơ hội cuối cùng để giúp chúng ta có thể mua nốt mua nốt còn đến một cái giai đoạn nào đó phần lớn các cổ phiếu bùng nổ theo đà đã chạy hết chu kỳ thì lúc đó nó đã bắt đầu phân phối nó bắt đầu gì ạ rũ bỏ và khiến cho những cổ phiếu cuối cùng gọi là xác nhận bùng nổ theo đà nó không có cơ hội để tiếp tục chạy tiếp và cái lý thuyết này nó sẽ bị sai và khiến chúng ta bị thua lỗ bao nhiêu bạn hiểu điều này có thể comment cho Dũng số 100 đúng không ạ tức là lý thuyết đó nó bị sai ở khi mà cái quá trình bùng nổ theo đà nó kéo dài đến phiên thứ 13 14 rồi các cổ phiếu đó vẫn mới chạy thì lúc đấy gì ạ à? rõ ràng là chúng ta thấy là khả năng xác suất thành công rất là thấp tuy nhiên một trường ngoại lệ là nếu thị trường chung thị trường tổng thể á, nó tái tích lũy tức là nó tiếp tục tái tích lũy tái tích lũy là tức là trong quá trình tích lũy thì à các nhà đầu tư lớn họ thu gom lại thu gom lại cổ phiếu họ tiếp tục tạo ra một chu kỳ mới thì nhiều khả năng nhá thì lúc đó nhiều khả năng thị trường chúng ta lại tiếp tục tăng và tạo giá cụ nhiều có một cái lời khuyên cuối cùng Dung muốn dành cho anh chị em tất cả anh chị em nào đang có mặt ở đây đang tham gia vào chứng khoán hoặc đang muốn đầu tư chứng khoán thị trường chứng khoán là một cái lĩnh vực hấp dẫn thực sự là hấp dẫn chúng ta có rất nhiều gọi gì à? không cần nhiều tiền chỉ cần 20 triệu 30 triệu 50 triệu thậm chí 100 triệu là chúng ta có thể trở thành giàu có và rất giàu có tuy nhiên hấp dẫn như vậy dễ dàng như vậy nhưng nó không dành cho những ai lười biếng lười nhát là không phải là lười biếng nó không dành cho những ai thích phím hàng nó không dành cho những ai gì ạ à? cảm xúc cao nó không dành cho những ai thiếu kỷ luật nó không dành cho những ai không có chiến lược đầu tư rõ ràng và nó không dành cho những ai mà gì ạ à? suốt ngày tiêu cực và tất cả những cái yếu tố đó nó khiến cho nó là gì ạ à? thất bại nó sẽ dành cho ai một chúng ta xác định đầu tư chứng khoán là giàu có là thành công là hạnh phúc là vui vẻ tại sao giàu có bản thân Dũng đã gì ạ từng phá sản thậm chí là hai lần nhưng đến bây giờ từ đầu tư mình đã gì ạ đã trưởng thành kiếm được nhiều lợi nhuận hơn kiếm được gì ạ nhiều tài sản hơn và đặc biệt là giúp cho nhiều yếu tố khác nhau hơn và bây giờ mình cũng đã trở thành nhà đầu tư cũng là nhà trở thành đào tạo và đặc biệt là mình giúp đỡ cho hàng nghìn người đã có những cái quả đầu tư tốt nhất ngoài ra là khi đầu tư chứng khoán chúng ta có rất nhiều thời gian rất nhiều thời gian chúng ta sẽ gì ạ có nhiều thời gian để cho gia đình hơn chúng ta có nhiều thời gian để du lịch hơn chúng ta nhiều thời gian để cống hiếu xã hội dạng xã hội hơn bởi vì chúng ta sẽ dùng kiến thức của chúng ta để giúp người khác giúp người khác và chúng ta thấy hạnh phúc khi chúng ta giúp được người khác chúng ta sẽ thấy vui vẻ khi chúng ta giúp được người khác chúng ta thấy bình an khi chúng ta giúp người khác và tất cả các mối quan hệ chúng ta sẽ tốt đẹp đẹp nên à, để chúng ta trang bị cho mình kiến thức chúng ta không thể nào từ những nhà đầu không phải chúng ta ở cấp độ F0 á, giống như là các học sinh cấp 2 cấp 3 đi kinh doanh được mà chúng ta hãy trở thành nâng cấp lên từ ít nhất là chúng ta phải từ trung học trở lên đúng không trung học cơ sở trở lên đại học cao học tiến sĩ giáo sư thì càng tốt để chúng ta gì ạ à, nâng cấp tại vì tiền nó đến từ gì ạ à, tầm nó không đến từ gì ạ à, may mắn trong đầu tư chứng khoán nó không có may mắn nên các bạn sẽ thấy rằng là nếu ngày mai các bạn sẽ thấy rằng là một loạt các cổ phiếu các bạn nhớ là một loạt các cổ phiếu mà nó đang gì ạ à, vẫn ở những cái vùng đáy cái nhóm ngân hàng các nhóm gì ạ à, nhóm quan trọng nhất ngày ngay nếu trong những đây là nếu nhá là nhóm chứng khoán xác nhận thì các bạn sẽ có cơ hội để các bạn theo dõi nhóm thứ hai các bạn có thể thấy nữa là nhóm thép thép là cũng một trong những nhóm mà Dũng thấy ở đây nó cũng đang có những cái khả năng tạo sóng hồi nên các bạn cũng thấy rằng là đây là những cổ phiếu mà cũng có thể tạo ra sóng hồi và cũng tạo ra phiên bùng nổ theo đà và những phiên bùng nổ theo đà sẽ giúp cho các bạn có những khoản lợi nhuận nhỏ thôi ạ à. 20 25 phần trăm sau đó thì chúng ta sẽ thoát ra và chúng ta lại đợi trong một chu kỳ tiếp theo chứ còn bây giờ để đợi đầu tư trong một chu kỳ dài khó lắm tại vì đây là chân giảm rồi chu kỳ dài đấy chu kỳ dài thì nó sẽ là còn đây là chân giảm chúng ta có thể hiểu rõ đấy chu kỳ dài nó sẽ tăng và chân giảm thì nó sẽ đi giảm rất sâu nên không có gì ạ đắt hay rẻ ở đây một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn đã có mặt ở đây mong rằng là anh chị em sẽ ủng hộ Dũng bằng cách đăng ký kênh ở phần bên dưới để chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau một số bạn thì có hỏi Dũng là là có chương trình khóa học đầu tư trong người mới còn tiếp tục diễn ra hay không về cơ bản thì số suất đăng ký hiện tại đã hết tại vì một cái zoom nó chỉ có 10.000 1.000 à, người thôi ạ à. thì cái suất có khả năng đã hết nhưng trong trường hợp nếu số lượng anh chị em đăng ký đủ thì sẽ Dũng sẽ làm tiếp tục một cái khóa thứ hai tại vì một khóa mà đông quá thì chúng ta cũng gì ạ cũng một là nó cũng ờ, bị nhiễu thứ hai là chúng ta cũng sẽ không giải quyết được cái chương trình này thì Dũng tin chắc rằng là nó sẽ giúp chúng ta nhiều cái vấn đề trong cuộc sống nó không chỉ về chứng khoán mà nó liên quan cho chúng ta cách để chúng ta đưa ra những quyết định cách để chúng ta hiểu chúng ta đang ở đâu trong một cả cuộc đời sứ mệnh cũng như là các chiến lược để đạt được mục tiêu cách thức để chúng ta gì ạ có thể cách thức để chúng ta có thể đưa ra những tư duy đúng trong đầu tư chứng khoán và đặc biệt là Dũng sẽ cho chúng ta những khái niệm chính những khái niệm chính cũng như là cái gì ạ ờ, cái quy luật chính quan trọng là cái tư duy chính giúp chúng ta thành công đầu tư thì mong rằng là sẽ được uh, hẹn gặp lại các bạn những cái trong chương trình tiếp theo của Dũng nếu các bạn nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì hãy nhớ đăng ký kênh ở phần bên dưới thì những cái lần Dũng phát như này sẽ là những cái bật dần rất bổ ích giúp chúng ta có cái góc nhìn khách quan về thị trường xin cảm ơn rất nhiều chúc các bạn đầu tư thành công